Hello, xin chào tất cả anh chị em. Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Nếu anh chị em nghe rõ thì có thể comment vào ô chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay. Trước khi vào cái buổi tối ngày hôm nay, à, trong buổi tối hôm nay là chúng ta sẽ học buổi 3 bí mật đầu tư Tuy nhiên có một số bạn có hỏi là thị trường đang tích lũy tạo nền hay là đi lên tạo đỉnh. Bây trước khi mà chúng ta trả lời là thị trường đang tích lũy tạo nền hay là đi uh, tiếp tục uh, đang là đỉnh thì uh, chúng ta cần phải có một số các định nghĩa, một số những khái niệm để chúng ta biết thị trường tạo đỉnh hay không thì đây là một chương trình chúng ta sẽ có khoảng 10 phút hơn 10 phút để chúng nó nói về trường trước khi mà chúng ta bắt đầu vào cái buổi học ngày thứ ba đó là bí mật đầu tư ở trong buổi học à, ngày thứ ba bí mật đầu tư thì Dũng chia sẻ với chúng ta đó là cái ba gì ạ ba cái cái quy trình để chúng ta có thể đầu tư thành công bất cứ ai cũng cần phải hiểu rõ được những cái quy trình những cái bước đúng không những cái gì ạ những cái ờ, cái yếu tố như cái bí mật để chúng ta có thể đầu tư thành công thế để chúng ta bắt đầu chương trình ở à, buổi tối ngày hôm nay với câu hỏi là thị trường đang là tích lũy tạo nền hay là tạo đỉnh rồi câu hỏi thật ra là thị trường đang tích lũy tạo nền hay đỉnh rồi thế thì bây giờ câu hỏi nếu chúng ta là nếu thị trường đạt đỉnh thì những điều gì sẽ diễn ra Tôi hỏi nhá nếu thị trường chứng khoán vào ngày hôm nay là ngày 11 tháng 4 có lẽ là ngày mai ngày mai là ngày 12 tháng 4 nếu trong trường hợp thị trường tạo đỉnh thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta cần phải có một cái khái niệm không thể nào chung chung được mọi thứ chúng ta cần phải rõ ràng đúng không mọi thứ chúng ta cần phải rõ ràng cần phải gì ạ? cần phải hiểu rõ rằng tại sao chúng ta cần gì ạ? biết là những cái điều kiện gì thị trường tạo đỉnh thứ nhất là thị trường tạo đỉnh các bạn nhớ là thị trường tạo đỉnh hay là vn index tạo đỉnh à, hoặc là chúng ta có thể vn 30 tạo đỉnh bởi vì sao chúng ta thấy là vn 30 và vn index khi mà vn 30 tạo đỉnh thì vn index cũng tạo đỉnh ngược lại là vn index tạo đỉnh thì vn 30 cũng tạo đỉnh hai cái gì ạ à? các chỉ số này nó có mối liên hệ khăng khít chặt chẽ với nhau nên chính như vậy thì chúng ta chỉ cần phân tích những chỉ số VN30 là chúng ta cũng có thể biết rằng là thị trường có đạt đỉnh hay không hoặc ngược lại chúng ta phân tích cái chỉ số VN Index thì chúng ta cũng biết là thị trường đạt đỉnh hay không những cái chỉ số VN Index thì nó cho chúng ta một góc nhìn rộng hơn anh chị em nhỉ cho chúng ta một nhìn rộng hơn bởi vì trong chỉ số VN30 nó chủ yếu là về các 30 các cổ phiếu blue chip đó là những cổ phiếu tốt nhất trên sàn và được chúng ta gọi được lựa chọn để chúng ta gọi là những cái cổ phiếu dự tốt nhất những cổ phiếu được đại diện cho cái à, chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam còn chỉ số gì ạ VN Index nó phản ánh là là tổng quan về thị trường chung tổng quan về tất cả những cái dòng cổ phiếu từ penny từ mid cap từ blue chip diễn ra như thế nào nên chính vì vậy chúng ta sẽ phân tích một số các yếu tố các thành phần để chúng ta biết rằng là thị trường nó đang ở đâu tránh tình trạng là chúng ta cứ đi nghe một ai đó nghe ngoài và chúng ta không biết là chúng ta bị loạn trưởng thì trong video này anh chị em lưu ý này thứ nhất là thị trường đạt đỉnh nó còn có một số các đặc điểm như sau thông thường thị trường đạt đỉnh nó phải do một hoặc vài ngành nha một này hoặc vài ngành thay nhau chạy nước rút vậy theo các bạn đã có ngành nào chạy nước rút chưa đầu tiên chúng ta sẽ là có cái ngành cổ phiếu nào chạy nước rút chưa nếu anh chị em có thì có thể comment đấy ạ có thì có thể comment ạ những cái cổ phiếu chạy nào cái ngành nào chạy nước rút cường thì chúng ta gọi là ngành lớn không phải một vài cổ phiếu penny nhá không phải một vài cổ phiếu mà có cổ phiếu hay ngành nào chạy nước rút chưa anh chị em có thì hãy kể comment ạ có thể comment ạ bây giờ cổ phiếu nào ngành nào chạy nước rút thì chúng ta có thể uh, comment ạ à. nước rút là là bình thường các cổ phiếu nó tăng khoảng độ ờ, ba bốn phần trăm hoặc là uh, nhiều hơn trong vòng 4 năm tuần nhưng khi mà thị trường chạy nước rút thì cổ phiếu sẽ tăng có thể trong một tuần nó có thể tăng được 20 phần trăm thậm chí là 30 phần trăm khi nó tăng ầm ầm như này và nó tăng rất là mạnh thì đấy chúng ta gọi là chạy nước rút đấy những khái niệm anh chị em có thể hiểu rõ chạy nước rút là giai đoạn cuối của một chu kỳ à, chu kỳ ở đây chúng ta sẽ nhớ rằng là chu kỳ của một ngành lại chu kỳ của gì ạ cả thị trường chung nó khác nhau chẳng hạn như chúng ta thấy là thời điểm năm 2014 thì nó là chu kỳ của ngành tức là những cái cổ phiếu dầu khí chạy nước rút khi mà nhóm cổ phiếu dầu khí nó chạy nước rút thì nó giảm rất mạnh và thị trường bắt đầu kết thúc chu kỳ à, đầu năm 2015 các cổ phiếu ngân hàng nó chạy rất là mạnh sau đó thì sau đó nó kết thúc chu kỳ bằng quá trình chạy nước rút sau đó lại rơi rất là mạnh và chúng ta thấy là nó kết thúc chu kỳ chúng ta có thể kể đến vào năm 2017 anh chị em để ý một chút nha để chúng ta có thể nhìn góc nhìn cổng quan chúng ta thấy là năm 2017 những cái cổ phiếu rất là mạnh như là dòng ngân hàng tăng đến hơn 100% phần lớn các cổ phiếu cũng tăng khoảng độ 9 90 đến 100% à, các cổ phiếu ngành bất động sản cũng tăng rất là mạnh các cổ phiếu ngành chứng khoán cũng tăng rất mạnh các cổ phiếu ngành dầu khí tăng cũng mạnh nên ở đây chúng ta thấy là nó có sự lặp lại tức là khi mà thị trường lên ở những giai đoạn 2017 không những dòng gì à, ngân hàng tăng dòng dầu khí tăng dòng bất động sản tăng dòng mid cap tăng và sau khi tất cả các cổ phiếu tăng đặc biệt là những cái cổ phiếu là ạ Bincom kết thúc thì thị trường nó bắt đầu rơi thế vì điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta biết tận dụng là chúng ta mua cổ phiếu ngành ngân hàng đầu tiên sau đó chúng ta thoát ra chúng ta lại mua cổ phiếu dòng chứng khoán mua cổ phiếu ra dòng gì ạ à, à, bất động sản hoặc là những cổ phiếu dòng dầu khí thì chúng ta sẽ có khoảng độ 3 hoặc 4 vòng và cái vòng cuối cùng là chúng ta những cổ mua cổ phiếu gì ạ cổ phiếu đầu cơ những cổ phiếu gọi là mid cap những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cổ phiếu những con gà yếu đuối thường nó chạy cuối cùng bởi vì lúc đó dòng tiền nó sẽ rút ra khỏi các blue, blue chip các cổ phiếu tăng mạnh để chuyển sang những cổ phiếu yếu hơn và lúc đó thị trường nó tăng rất mạnh đấy là những cái đầu tiên chúng ta có thể nhìn khái niệm để chúng ta nhìn tổng quan vậy những khái niệm này anh chị em có hiểu à, nghe rõ không nếu anh chị em hiểu nghe rõ nắm được thì có thể comment comment ở phần bên dưới cho Dũng được biết ạ để chúng ta nhìn về cái tổng quan trước nhìn về bao trùm trước sau đó chúng ta mới nhìn thị trường vào thời điểm này anh chị em có thấy không ạ nếu cứ hiểu thì comment cho Dũng được không ạ anh chị em ở ở trong uh, hiện tại Dũng đang phát ở trên hai kênh đó là trong Zoom uh, Zoom phát trực tiếp và trên một số kênh YouTube cũng như là fan fanpage của Dũng kênh fanpage của Dũng là đầu tư chứng khoán DVD DVD viết tắt của Remix Dream ở phần bên trên đó các bạn DVD không phải là DPD à, các bạn nhớ nhớ này và cái kênh YouTube của Dũng là Quang Dũng DpD viết tắt của Dream Big Dream tức là chúng ta cần phải có khát vọng à, có ước mơ lớn mục tiêu lớn thì chúng ta mới có trở thành những nhà đầu tư thành công lớn được ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem rằng thị trường chúng ta những cái cổ phiếu ngân hàng vẫn đang tích lũy nền đúng không chúng ta thấy đang tích lũy nền và có thể trong thời gian tới nó sẽ bước vào những cái chu kỳ tăng à, khá mạnh những cổ phiếu chứng khoán cũng tương tự như vậy chúng ta thấy là cái sự song song giữa cổ phiếu chứng khoán và cổ phiếu ngân hàng và chúng ta cũng đã thấy là những cổ phiếu cũng đang tích lũy khá là tốt như là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu thế giới di động FPT uh, ờ, KDC uh, ờ, PNG rất nhiều các cổ phiếu nó đang tích lũy tạo nền thì một số bạn hỏi là nó phải là đỉnh hay không thế thì nếu nó tạo nền như vậy thì cổ phiếu có làm sao mà có thể tạo đỉnh được đúng không và chúng ta nhìn có thể nhìn Ờ, đây là cái chỉ số VN30 đây chỉ số VN30 chúng ta thấy là khi mà cái quá trình này nó đỉnh đúng không ạ anh chị em thấy không ạ đỉnh ok thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu làm sao cổ phiếu sẽ làm sao cổ phiếu sẽ khi mà vượt qua đỉnh đúng không nhiều cổ phiếu vượt qua đỉnh thì nó có thể hai trường hợp một số trường hợp nó sẽ tích lũy đi ngang ở cái vùng này trước khi lên nên vấn đề không phải là chúng ta mua cổ phiếu nào mà chúng ta cần phải lựa chọn những cổ phiếu mà tốt tích lũy tốt nhất trong cái chu kỳ này những cổ phiếu tích lũy tốt nhất chẳng hạn như chúng ta thấy là PNG là những cổ phiếu mà sau một thời gian tích lũy rất là dài và chúng ta thấy là cổ có những cái điểm nổ ở đây những cái điểm nổ này có thể cổ phiếu một vài trường hợp cổ phiếu có thể là tích lũy lại nhưng quan trọng là chúng ta mua những điểm nổ những cái điểm này thì độ an toàn rất là cao và cổ phiếu này có thể bước vào những chu kỳ tăng rất mạnh cả một giai đoạn đầu cổ phiếu không lên nhưng khi mà đã bước vào chu kỳ tăng thì nó tăng rất là nhanh và chúng ta hãy đón nhận à, kiên nhẫn đón nhận chu kỳ tiếp theo của nó bởi vì thường giai đoạn đầu nó đi rất là chậm anh chị em nhé thường giai đoạn đầu đây chúng ta thấy là nó đi rất là chậm Đấy, nó đi dè dặt đi dè dặt nhưng sau đó nó mới chạy nước rút thì đây là lúc mà bà con chúng ta thấy là rất là hưng phấn sau đó nó mới gì ạ mới là teo mới là chết à, bị thua lỗ nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải lựa chọn những thời điểm mà cổ phiếu đang tích lũy tốt thì chúng ta mới mua chúng ta tham gia vào và đợi đây chúng ta đây khi mà cổ phiếu trong cái giai đoạn tích lũy nó mất rất nhiều thời gian trước khi nó chúng ta gọi là tăng tốc à, những cái cổ phiếu như là MBB nó cũng tự như vậy những cái điểm mua này chúng ta có điểm mua tiếp và chúng ta lại tiếp tục đợi những điểm mua tiếp theo và những cổ phiếu này nó mạnh hơn thị trường chung nên đây là những cổ phiếu mà chúng ta lựa chọn hàng đầu những cổ phiếu như SAI chúng ta cũng thấy tương tự như vậy sau khi nó bị rũ bỏ tất cả những nhà đầu tư yếu vía ở trong một cái mẫu hình mà Dũng thường chia sẻ nó là mẫu hình đây là một cái mẫu hình lợi là, mua sớm khi một cổ phiếu bị rũ ở trong một cái chen rất là lớn cái quá trình hồi phục này thì nó có thể là một là nó sẽ phân phối và tiếp tục giảm rất là mạnh đấy là quá trình chúng ta gọi là quá trình phân phối với trường hợp thứ hai là quá trình tái tích lũy à, chúng này. tái tích lũy là sau khi mà nó tích lũy ở trên cái vùng trên này thì nó sẽ bị uh, nó sẽ bị uh, khi cổ phiếu hồi phục nó sẽ bị rũ bỏ các nhà đầu tư khi mà người ta bị thua lỗ ở phía trên và những nhà đầu tư ở đây họ chốt lời trước khi mà cổ phiếu có những điểm mua rất là an toàn ở đây đấy là cái điểm mua an toàn chúng ta không mua trước chúng ta cũng mua sau chúng ta chỉ mua điểm này thôi và cổ phiếu này có thể tiếp tục tích lũy thêm trước khi có những đợt động thái mạnh hơn một số trường hợp có thể test lại nhưng thường thì những cái test lại chúng ta nó không đáng kể hoặc là chúng ta cũng không phải lo lắng bởi vì test lại chúng ta thường thì khả năng bị thua lỗ ở trong vùng này là thấp và chúng thể nó sẽ mất một thời gian trước khi là bứt phá nên đây là những kịch bản thực sự là kịch bản mà chúng ta cần lưu ý à, có nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng ở trong cái kịch bản này Dũng chỉ muốn chia sẻ anh chị em là thị trường chung của chúng ta à, VN30 của chúng ta VN Index của chúng ta đang ở trong những cái trạng thái rất là chúng ta gọi rất là ổn định đúng không rất là ổn định nên chính vì vậy khi mà trạng thái ổn định này thì việc mà chúng ta thấy là nó đã vượt qua những cái mốc như là uh, đây là một 1.200 sau đó cần tái tích lũy nhưng quan trọng ở đây là này các bạn biết rằng là trong cái đoạn tái tích lũy như thế này thì Dũng đã kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận và các bạn cũng có thể kiếm rất nhiều phần trăm lợi nhuận nếu chúng ta biết lựa chọn cổ phiếu đúng nhưng mà chúng ta thấy là đây là những cổ phiếu mà chúng ta nếu không mua ở cái điểm này thì chúng ta thấy là của chúng ta mất chi phí cơ hội ở một vài cổ phiếu nó đang tái chứng lũy mất rất nhiều thời gian nó không lên mà nếu bạn mua bạn vẫn tiếp tục nắm giữ thì bạn mất rất nhiều thời gian như tối hôm qua chúng tôi chia sẻ là một cái cổ phiếu như này các bạn cần phải rõ ràng là khi nó có xác nhận các bạn mới có thể mua được bạn không bao giờ mua trước hoặc không bao giờ mua ở những vùng giá rẻ này tại vì nhiều trường hợp có thể nó sẽ bị rũ bỏ và chúng ta hay là trùng hợp bị giảm các bạn có thể bị thua lỗ rất nặng nên những kịch bản này các bạn cần phải lưu ý lưu ý cho Dũng đó là cổ phiếu chỉ khi nó quay trở lại và nó tái tích lũy đây chúng ta gọi là tái tích lũy trước khi nó tăng nó phải vượt 100 và khi nó vượt 100 thì nó có thể lên 150 à, một có thể lên 200 và bạn sẽ thấy là bạn sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận khi bạn đợi những cái điểm mua như này đây là những điểm mua cái điểm then chốt rất là quan trọng à, một vài cổ phiếu các bạn có thể thấy được là thường thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy ở giai đoạn 2017 hay là uh, chúng ta thấy là những cổ phiếu lớn Masan cũng đang trong quá trình tái tích lũy khá là tốt đúng không sau khi phân phối ở đây cổ phiếu lại tiếp tục uh, quá trình tái tích lũy và có thể trong một thời gian tới cổ phiếu có thể vượt qua cái đỉnh này khi nó vượt qua cái đỉnh này thì điều gì sẽ diễn ra cổ phiếu thế giới di động cũng tương tự như vậy nhưng nếu chúng ta mua sớm và mua trước thì không biết chúng ta sẽ gặp những cái gì ạ à? cái điều diễn ra khi mà cổ phiếu đã dành thời gian để tích lũy để test bỏ để rũ bỏ rất nhiều nhà đầu tư yếu vía nhỏ lẻ thì chúng ta vẫn có cơ hội để chúng ta tham gia chúng ta gọi là tham gia vào khi thị trường cổ phiếu xác nhận đi lên ở đây là những điểm mua sớm mà chúng ta có thể có những điểm mua tốt nhất ở đây đấy là các bạn cần lưu ý thì tuy nhiên thì chúng bạn biết rằng là để đầu tư hay là phương pháp chúng ta cần phải có những cái quy trình cụ thể thì trong cái chương trình này ờ, Dũng không có đủ thời gian để phân tích cho chúng ta rõ ràng hơn về tất cả cổ phiếu chỉ mong rằng khi mà anh chị em xem những cái điều này thì anh chị em có một số góc nhìn như sau à, tại vì những chương trình này nó thì ạ ờ, nó không có quá nhiều thời gian để chúng ta phân tích kỹ nhưng tuy nhiên thì Dũng tin chắc rằng là qua cái phân tích này anh chị em sẽ nhìn thấy một số góc nhìn như sau đầu tiên là chúng ta nhìn thấy VN30 tuy rằng là trong quá trình đi lên như này cổ phiếu gì ạ à, chúng ta biết rằng là khi trong quá trình đi lên vượt thoát khối lượng tăng rất mạnh thì nó thường là chưa lên được ngay nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ bị bỏ rơi khi mà thị trường bắt đầu tiếp tục đi lên theo chúng ta là quá trình bò như này và chúng ta cứ lo lắng sợ hãi khi thị trường đạt đỉnh đúng không cứ đi lên như này chúng ta bò khi thị trường đạt đỉnh cứ đi lên như này bò đạt đỉnh thì rõ ràng chúng ta bắt đầu lo lắng sợ hãi không biết là chúng ta cần phải làm gì và chúng ta phải lưu ý là chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội với nhiều cổ phiếu trong cái quá trình này quan trọng là chúng ta lựa chọn cổ phiếu nào thôi chứ không phải là lựa chọn cái cổ phiếu mà chúng ta yêu thích quan trọng là chúng ta cần phải nắm rõ được cái cổ phiếu nào đang là vào tầm ngắm như chúng ta thấy là những cổ phiếu như ACB những cổ phiếu như là uh, Kinh Đô những cổ phiếu Hòa Phát những cổ phiếu gì ạ MB Thế giới di động tất cả những cổ phiếu không phải là cổ phiếu nào cũng tốt hết nhưng bạn thấy là đang tạo ra những cái nền rất là chắc chắn giúp cho chúng ta nhà đầu tư chúng ta an tâm khi mà cổ phiếu đã vào quá trình trận điểm rút rồi báo chí lên rồi mọi thứ đã âm mỹ lên rồi thì chúng ta vào chúng nó mua nó chỉ là lúc giai đoạn cuối của một chu kỳ thôi ạ đấy cái thứ nhất cái thứ hai chúng ta sẽ biết rằng là việc lựa chọn các cổ phiếu như chúng ta đã biết rằng những cổ phiếu ngân hàng là đang trong quá trình tích lũy và sau đó chúng ta sẽ có những cái cổ phiếu gì ạ à, vừa rồi chúng ta nói là những cổ phiếu như là à, Việt Nam đồng chẳng hạn đấy đây là những cổ phiếu chứng khoán cũng đang tích lũy khá tốt đúng không đang tích lũy khá tốt chúng ta thấy là ngân hàng tăng ờ, chứng khoán tăng làm sao có thể gọi chạy chạy đúng rút đây là gọi chạy đúng rút này đấy đây không chạy thẳng rút và nó dành một thời gian rất là dài trước khi nó giảm nên khi mà nó chạy nước rút mà chúng ta mua thì chúng ta thấy là rất là khó để mua chúng ta có những điểm mua này đấy, những thời điểm mua này những thời điểm mua này và khi chạy chạy chạy nước rút này chúng ta cần phải bán ra thì đây là chúng ta cũng thấy rằng là đã có rất nhiều cổ phiếu ờ, từ SSI từ HCM vẫn đang trong quá trình tái tích lũy khá là tốt nên chúng ta thấy là chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội đúng không còn nhiều cơ hội để anh chị em mua vào những cổ phiếu dòng dầu khí thì cũng đang gọi là tái tích lũy nhưng có lẽ nó chậm hơn bởi vì nó vẫn còn rất nhiều đu bám ở đây cổ phiếu PVD cũng tương tự như vậy nó đang cần nhiều thời gian để tái tích lũy cổ phiếu gas cũng tương tự như vậy nên nếu chúng ta mua những cổ phiếu này sớm thì điều gì sẽ diễn ra một là chúng ta sẽ không mua được uh, không kiếm được lợi nhuận đúng không hay là cổ phiếu Vietcombank không kiếm được lợi nhuận khi mà cổ phiếu này đang giai đoạn tái tích lũy nên việc mà chúng ta cần phải lựa chọn đó là những cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường và trong cái buổi tối hôm nay đặc biệt là trong cái khóa học bí mật đầu tư thì Dũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta là có ba cái gì ạ cái ba cái tiêu chí để chúng ta vào thị trường thì cái tiêu chí đầu tiên thì chúng ta học đó là chúng ta cần phải quản trị được cảm xúc ạ làm sao để chúng ta quản trị cảm xúc và cảm xúc nó đến từ đâu tiêu chí thứ hai là chúng ta cần phải có những quy trình quy trình một cổ phiếu chúng ta lựa chọn chúng ta phải nắm được quy trình và bước thứ ba anh chị em biết là chúng ta cần phải làm cái gì chúng ta cần phải làm thì chúng ta mới có kết quả không làm làm sao có kết quả đúng không nên quy trình đúng không quy trình là những cái bước để chúng ta hành động đúng không nếu chúng ta không biết là hành động thì có lẽ là chúng ta đầu tư giống như là đánh sổ số hoặc là đi chơi lô đề và Dũng biết rằng là trên thị trường thì rất nhiều anh chị em lại thích chơi lô đề trong đầu tư chứng khoán thì không biết là kiểu gì diễn ra thì một lần nữa thì ờ, với anh chị em đang theo dõi kênh ờ, YouTube và kênh ờ, Facebook của Dũng thì chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây để Dũng bắt đầu chuyển sang trong cái lớp học của mình nếu anh chị em nào mà trong đợt này mà chưa đăng ký được thì sẽ hẹn chúng ta vào những đợt đằng sau nhịp sau bởi vì khi mà chúng ta học đến buổi thứ ba rồi thì có thể chúng ta sẽ không uh, nắm hết được cái công thức bởi vì đã có hai buổi uh, rồi ạ thì uh, một lần nữa xin cảm ơn và chúc anh chị em có một uh, nguồn năng lượng dồi dào để chúng ta tiếp tục uh, theo dõi thị trường và có thể tham gia thị trường vào ngày mai ngày mai Dũng tin chắc rằng là sẽ có những cổ phiếu thật tuyệt vời trong nhóm các cổ phiếu Dũng vừa chia sẻ nên chính vì vậy chúng ta hãy là lên kế hoạch lên kế hoạch hãy lên kế hoạch Dũng tin chắc rằng là những cái nhóm đấy nó sẽ là những cổ phiếu mà chúng ta có thể biết rằng là tại sao nó lại lên tuy nhiên thì việc mà anh chị em mua thì Dũng tin chắc là sẽ khó bởi vì chúng ta chưa tin một là chúng ta chưa tin hai là chúng ta cũng chưa biết quy trình ba là gì ạ à? chúng ta sẽ rất khó để để mua một cổ phiếu khi mà chúng ta thấy là nó nó chúng ta không hiểu về nó một lần nữa xin cảm ơn và chúc các anh chị em và các bạn một uh, sức khỏe và có buổi tối vui vẻ hạnh phúc xin cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại